Ariana Grande Cloud có rất nhiều người nói rằng là đây là phiên bản clone, bản dupe rồi có mùi hương giống với chai nước hoa Baccarat Root 540 của nhà MFK và hôm nay thì mình đã có nó ở trên tay và hãy cùng xem cảm nhận cá nhân của mình về cái mùi hương này ra sao xem nó có thực sự giống như vậy hay không nha Đầu tiên chúng ta hãy nói về thiết kế của chai nước hoa này thì à, đây là bao gồm hai phần một cái phần Ờ, gọi là chai thủy tinh ở trong làm hình tròn này và cái phần đế này bằng nhựa hình đám mây rất là xinh cái đế này cũng rất là chắc chắn nhá và các bạn cần đặt vào nhai thôi đó có một cái điều là cái đế này cái chai nước hoa này nó thiết kế hơi to ấy lúc đầu mình chỉ nghĩ là nó nhỏ bằng cái lòng bàn tay vậy thôi nhưng mà khi mình nhận hàng thì nó to nhảy luôn và để bày lên kệ kia nó hơi tốn chỗ một chút và về cái phần vòi xịt của chai nước hoa này thì mình thấy rằng là cũng khá là ok ở mức ổn chấp nhận được Tiếp theo chúng ta cùng nhau đi đến phần mùi hương của chai nước hoa Ariana Grande Cloud này Thì khi các bạn ngửi ngay ở đầu vòi thôi, đầu vòi ở chai nước hoa thôi Thì các bạn thấy rằng là nó không hề giống so với chai nước hoa Baccarat Root 540 gì cả Nó có một cái vai gì đó hơi béo béo ngậy ngậy Và khi các bạn xịt ra thì các bạn thấy được cái mùi ngọt của hoa quả Và một cái vai béo ngay ở trong đấy các bạn hãy ngửi thấy luôn Và cái vai ngọt này thì ờ, nó tồn tại là khoảng tầm 30 phút và dần dần các bạn sẽ thấy được cái vị béo và ngậy của dừa rất là rõ rệt và dần dần sẽ có một cái vai giống với cái vai của Baccarat 540 đó là cái vai kẹo đường hơi cháy cháy nhưng mà nó chỉ phảng phất nhẹ ở phía sau nó chỉ kiểu bạn phải đưa thật sự mũi và bạn dành thực sự gọi là đầu óc để có thể ngửi thì mới có thể ngửi thấy nó nó cứ thoảng khoảng ở phía sau và nếu như các bạn đã ngửi qua chai Baccarat 540 rồi ấy thì bạn thấy rằng khi các bạn xịt cái chai đó ra thì bạn thấy một cái vài đường và ba cái đường cháy nó kẹo cháy nó rất là rõ rệt và nó kiểu sộc thẳng vào mũi bạn luôn còn ở đây thì nó không mang đến cảm giác như vậy nó chỉ phảng phất ở phía sau mà cái vai bạn ngửi được rõ nhất đó là cái mùi của dừa béo béo ngầy ngậy cùng một chút hoa quả ngọt ngọt và cái vai đường cháy nó tít ở phía sau phải đưa mũi vào ngửi rất là lâu mới các bạn mới có thể ngửi thấy thì với mình về sau ấy mặc dù à cái vai đường cháy nó, nó cũng lên rõ nhưng mà nó nó nó nó nó không mang lại cảm giác đã nó không mang lại cảm giác hy vọng nó cứ bị nửa vời ấy. nó kiểu thiếu thiếu hụt hụt nếu như các bạn đã ngửi baccarat đông 40 thì bạn thấy cảm giác đó và có một cái điều nữa đó là cái vai ngọt của năm 40 ấy, thì uh, chính cái vai ngọt đấy nó mang lại một cảm giác rất là sang trọng nó rất là lịch sự nó có một cái gì đấy rất là kiểu trong những cái bữa tiệc rất là luxury đấy đấy thì ở đây nó không mang lại được cái cảm giác như vậy và cái điều tiếp theo đó chính là ở chai Baccarat Rum 540 thì nó nổi tiếng cái độ bám tỏa rất là khủng khiếp khi mà trên da nó phải lưu được tầm 10 đến 12 tiếng quần áo thậm chí là được hai ba ngày thậm chí là đến một tuần nếu như các bạn không giặt còn ở chai nước hoa Cloud của nhà Ariana Grande này thì nó lại không làm được cái điều đó khi mà trên da mình nó chỉ lưu được khoảng tầm 4 tiếng hơn 4 tiếng một chút là mình đã không ngửi thấy gì rồi và cái độ tỏa hương thì nó ở mức trung bình thôi nó không phải thần thánh nó không phải khủng như chai nước hoa kia có lẽ là vì cái giá tầm hơn 1 triệu cho 100 ml nên là chúng ta cũng không thể đòi hỏi được điều như vậy Vậy thì có nên mua chai nước hoa Ariana Grande Cloud này không? Thì mình phải chia ra hai cái vấn đề đó là nếu như các bạn so sánh nó, các bạn mong chờ nó là một cái phiên bản đúc một phiên bản thay thế được chai nước hoa Baccarat 540 của MFK thì mình nghĩ rằng là các bạn không nên mua vì với cái mùi hương này nó không mang đến cái độ ngọt giống như ở chai Bacana 540 và cái hiệu ứng rất là sang trọng dành cho những cái bữa tiệc tại vì mình có cho vài người khách mời của mình gửi nhá đó là bạn uh, uh, bạn Solin và bạn Hiệp thì cả hai bạn đều nói rằng là cái mùi của 540 nó mang đến một cảm giác gì đó rất là sang trọng và nếu như ai xịt cái mùi đấy thì nó luôn tạo đến một cái rất là lịch nó rất là nghiêm túc nó rất là kiểu luxury và khó với tới thì uh, ở trên hoa này nó không mang tới hiệu ứng như vậy và độ bám quả là nó không có không bằng nên là với mình chai nước hoa này nó không xứng đáng để có thể so sánh đứng cùng với chai nước hoa bạc Baccarat năm 40 mặc dù giá nó rẻ hơn rất là nhiều thì cái tên mà mình gợi ý cho các bạn có thể có thể thay thế được và gọi là cái bản đúp bản clone của năm 40 thì đó là chai Violet Book Quest của nhà Abnon mình cũng đã từng có video review rồi thì mình sẽ để link ở phía trên này cho các bạn còn nếu như chúng ta để Ariana Grande Cloud này đứng một mình thì mình nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với những các bạn học sinh cấp 3 và các bạn sinh viên mới ra trường các bạn à, bắt đầu quan tâm hơn đến cái vấn đề chăm sóc về ngoại hình cần một cái mùi hương tốt hơn thì à, em này nó là một cái lựa chọn tốt với cái một cái mùi ngọt bùi và béo rất là ngây thơ rất là dễ thương kể cả về ngoại hình lẫn mùi hương và em này thì à, có lẽ là sẽ phù hợp với những bạn học sinh kiểu ở những cái trường quốc tế thay vì các bạn xịt body mist thì các bạn có thể xịt những cái mùi hương này nó rất là tuyệt vời và em này thì ờ, cũng rất là tốt để cho các bạn có thể mua làm tặng làm quà những anh chị muốn tặng em gái